Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi thách thức liệu ai dám ho hè đầy Tờ Thời báo chấm có rất nhiều bài bình luận về ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phan Văn Mãi là nhân vật có bước tiến thân thần tốc. Ông có khuôn mặt tương đối giống cố Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải như tả. Về Thành phố Hồ Chí Minh chưa lâu mà kiêm luôn hai chức vụ rất lớn tại bộ máy chính quyền của thành phố này. Phong cách lãnh đạo của ông Phan Văn Mãi cực kỳ độc tài, làm việc dưới quyền ông mãi rất căng thẳng, đó là nhận xét của những người trong cuộc cho tờ Thể báo chấm biết được. Và vụ truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy phần nào con người của ông. Ông mãi đã dùng bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mục đích chính trị của mình. Bà Nguyễn Phương Hằng livestream truyền hình trực tiếp vừa nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi thì hai ngày sau, bà Hằng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh lùng bắt giam. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng phải vào tù vì dám nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi khi phát livestream. Ông Phan Văn Mãi đang rất có triển vọng vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Một con người như ông Mãi nếu biết ai chỉ trích mình thì ắt người đó sẽ lãnh hậu quả khá nặng nề. Việc dùng bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh để tấn công vào bà Nguyễn Phương Hằng có hai dụng ý. Dụng ý thứ nhất là răn đe giới ảnh hưởng trên mạng xã hội chớ có đụng tới ông Mãi. Dụng ý thứ nhì rắn đa các thuộc cấp và răn đe những người không hài lòng ông nhằm ngầm ý đe dọa rằng họ chớ có mà dại miệng. Đặc biệt là các thuộc cấp nếu dám phê phán chủ tịch thành phố thì ắt phải trả giá rất đắt. Còn nằm trong bộ máy chính quyền thì không thể đùa giỡn với độc tài cho được. Vào ngày 17 tháng 12, ông Phan Văn Mãi với tư cách là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội năm 2022 rằng Đừng vì tôi là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà các đại biểu ngần ngại trong giám sát, phải thẳng thắn góp ý vì chúng ta đang thực hiện công việc mà cử tri đòi hỏi. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bình luận về câu nói thẳng thắn này, một bạn xin được giấu tên đã nhận xét với tờ Thể báo chấm rằng ông Mãi nói thế, đố ai mà dám lên tiếng phê phán chủ tịch thành phố. Người này cho biết rằng đây là nước cờ chính trị mà ông Phan Văn Mãi tương tự như chiến dịch trăm hoa đưa nở nổi tiếng thời Mao Trạch Đông bên Trung Quốc. Ông ta khuyến khích giám sát phát hiện cái sai mà lên tiếng. Tuy nhiên nhờ lời mở lòng đó mà ông Phan Văn Mãi sẽ biết ai đang muốn soi mình, ai chỉ trích mình và ai bất mãn, từ đó thì thanh lọc đội ngũ dưới quyền. Đây chỉ là nhận xét của một người trong bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên không thể loại trừ đây thực sự là thủ đoạn của ông Phan Văn Mãi và những gì ông Mãi đã làm với bà Nguyễn Phương Hằng đã cho thấy con người của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi là như thế nào. Nếu ý định đấy là có thật thì rõ ràng con người ông Phan Văn Mãi không thể tin được, nhất là những người dưới quyền của ông Mãi lại càng phải cẩn thận hơn. Lãnh đạo theo đường lối độc tài thì phải thủ đoạn, dù thủ đoạn ấy không sạch sẽ gì cho được thì họ vẫn theo đuổi Đấy là bản chất của các nhà độc tài khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì ông Phan Văn Mãi cả. Thực tế thì ai tin những lời ông Phan Văn Mãi nói ra và thực hiện đúng trách nhiệm vai trò giám sát thì rất khó cho sự nghiệp chính trị của họ. Đây là hình ảnh không khó có ai dám chỉ ra cái sai của ông Phan Văn Mãi ngoại trừ Ban Bí Thư và Bộ Chính trị. Thực tế thì quan chức nào cũng có những vấn đề mà họ muốn giấu đi. Đó là những mối làm ăn mờ mịt có quyền lực trong tay thì mới có thể có. Có quan chức sống được bằng lương đâu, cho nên nếu là người trong cuộc không khó để phát hiện ra những tiêu cực của các quan chức này. Tuy nhiên nếu cấp dưới mà dám lên tiếng là không yên, lên tiếng về sai phạm của Phan Văn Mãi chỉ có thể là người cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết những tội của Nguyễn Thành Phong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 Càng ngày càng cho thấy ông Phạm Nhật Vượng của Việt Nam chuẩn bị cho VinFast ra biển lớn khá sơ sài. Ngoại trừ những bài viết ca tụng của báo chí nhà nước, hầu hết những ý kiến khách quan từ nước Mỹ cho thấy VinFast bị đánh giá khá bi quan trong thời gian tới. So sánh giữa VinFast trong nước và VinFast ở nước ngoài có thể thấy cách làm việc không khác gì mấy, trong khi hai thị trường thì hoàn toàn khác nhau. Thị trường trong nước, ông Phạm Nhật Vượng là vua, dù cho xe VinFast có lỗi gì đi chăng nữa thì ông Vượng vẫn bưng bít được. Tuy nhiên, khi VinFast ra nước ngoài chưa bao lâu thì dư luận của người Việt trên đất Mỹ và dư luận chính người Mỹ đã cho thấy VinFast đã bị lột sạch quần áo, không còn gì để mà che đậy được nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ba tuần trước, xe VinFast cho xuống tàu 7999 chiếc ô tô VF8 chạy bằng điện vận chuyển sang Mỹ giao cho những khách hàng đầu tiên đã đặt mua những chiếc xe này. Buổi xuất quân hoành tráng với sự tham gia cả ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Chuyến đi này được báo chí trong nước tung hô đến tận mây xanh như là chuyến ra quân của một ông vua, vua trên thị trường tại Việt Nam. VinFast đã có những chương trình PE là quảng cáo rất rầm rộ, quảng cáo tiếp thị bằng cách mời nhiều người đến thăm nơi sản xuất xe điện và cho lái thử mẫu xe của VinFast. Tuy nhiên sau đó trên mạng Yalonic.com đã xuất hiện một bài viết của Kevin Williams, một phóng viên chuyên về xe ở Mỹ. Ông Kevin là người đã được VinFast mời sang nơi thăm nơi sản xuất ở Hải Phòng và được cho chạy thử xe VinFast 8, VinFast 9 trên đảo Vinpearl ở Nha Trang. Theo nhận xét của Kevin thì VF8 là quá tệ, chưa đạt tiêu chuẩn, chưa được chấp thuận vào thị trường Hoa Kỳ dù công ty này loan báo đã thuê tàu chở tới 999 chiếc xe này đưa sang Mỹ. Đây là hình ảnh lễ xuất cảng hoành tráng của VinFast và những chiếc xe này đang lênh đênh trên biển. Chuyến đi của Kenvin cùng với hàng trăm khách mời khác của VinFast gồm các nhà báo, những người có tầm ảnh hưởng và những người đã đặt mua xe. Họ khởi hành từ California đến Việt Nam trên một chuyến bay do VinFast thuê bào chọn gói. VinFast tổ chức đón phái đoàn rất hoành tráng với tiệc tùng, du thuyền, văn nghệ và luôn cho nhân viên theo dõi các khách mời. Dù được bao ăn ở trong thời gian ở Việt Nam, Ken cho rằng VinFast đã làm phí thời gian của ông vì ông chỉ muốn biết về sản phẩm ô tô điện của VinFast mà những chiếc xe này lại cho ông hoàn toàn thất vọng. Từ chất lượng, từ độ mạnh của động cơ đến giản nhún và giá cả thì lại quá cao. Bài báo này có sức mạnh gấp hàng ngàn lần các bài báo của Việt Nam. Những lời nói thẳng của Kenvin đã lột sạch lớp quần áo đẹp đẽ mà ông vua vượng đã mặc cho VinFast từ Việt Nam. Xem ra, việc nộp đơn xin IPO trên thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ đang gặp một lực cản rất lớn. Ngoài bức tranh tài chính rất tệ hại trong hồ sơ thì sản phẩm VinFast xuất sang Mỹ đã cho những phản hồi không mấy tốt đẹp gì. Đây là hình ảnh sự thật về hình ảnh VinFast ở nước ngoài được phơi bày. Ở thị trường Mỹ, tất cả đều hướng tới chất lượng, tiêu chuẩn của thị trường Mỹ cao hơn thị trường Việt Nam rất nhiều. Nếu ông Vượng sản xuất ra xe VinFast đạt tiêu chuẩn cao của họ thì mới có thể hòa nhập vào thị trường lớn nhất thế giới này. Nếu mang những sản phẩm lỗi đã làm từ Việt Nam sang Mỹ thì e là không còn thích hợp và sớm chuốc lấy thất bại. Nếu có một bài báo ở Việt Nam bóc phốt xe VinFast thì ông Phượng có thể can thiệp để tờ báo phải rút bài hoặc xóa đi. Nhưng với báo chí Mỹ thì ông Vượng không thể can thiệp được. Đó là sự khác nhau một trời một vực giữa Việt Nam và Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho mở các đại lý VinFast tại Cali, nơi có rất nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Rõ ràng là ông Vượng đang muốn đánh vào thành phần người Mỹ gốc Việt ở đây